Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Bạch Đăng phường 7, diện tích 140m2, 6,35 x 22m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 2 km, gần trường, chợ, bệnh viện, thích hợp đầu tư, kinh doanh, giá 12,5 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Nguyễn Đình Triều, diện tích 164m2, 4 x 41m, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô lộ dưới 10m. Hiện trên đất đang có hai căn nhà, đang cho thuê trường mầm non hợp đồng 20 năm, gần trường, chợ, bệnh viện, thích hợp đầu tư, có thể vừa ở vừa kinh doanh, giá 26 tỷ đồng. Đất Thái Phiên phường 12, diện tích 347m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Bắc, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 7 km, view cao thoáng, gần trường học, chợ, ủy ban, giá 3,2 tỷ đồng. Nhà hẻm 56 Thông Thiên Học phường 2, diện tích 171m2, mặt tiền 5,6m, nở hậu 6,4m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc. Đường ô tô cách đường chính 100m, kết cấu một trệt một lầu đã hoàn công, 4 phòng ngủ, phòng bếp rộng, gần trường học, chợ, ủy ban phường, thuận tiện đi lại. Để được xe ô tô trong nhà, giá 10,5 tỷ đồng. Nhà Mê Linh phường 9, diện tích 124m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô cách đường chính 50m. Kết cấu nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, cách trung tâm 5 km, gần chợ, cây xăng, cửa hàng tiện lợi, khu dân cư đông, an ninh tốt, giá 5,5 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc Five địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, điện thoại 0937 055 八八八